がネバディーなことが出てくる。変化からね。chẳng là hóa thịt heo của anh kia pokang lai pokang aja siapa nih mau aku nih aku ini doa nih nanti hanya sih deh kita kan amat benanya kan yang Oh, Marong. जाऊ जाऊ के नासी बन जाकरम नासी नहीं नहीं ये जा ran ne ken ken ken de yaram bu ye be tenga ba ran yi de be tenga ba to di ke to no ai me wa to no wa eh u do ya eh ni do wa tu do wa yang ko eh la yang ta ang ko yang ji ta eh ba ba u do na ni wa ah leo amen quan đi đi sao anh 성부 성부 시기야 와나 내 머리에 모르기네 와 남자고 얘얘얘 보면 야한 것도 어 지만 나와나 이제 빠지게 이제 보소란다 응 성다 빠마 사미야 나와나 이거만 이거야 nhá cổ mua của bạn là nhu cổ đi vào nhu cổ ai cổ mà này xong cổ mà này xong à Ok, quay quay quay hơn nếp là nản ya làm quát này wala wala tun do na nya yamba ya eh nyam pa tun dat nyam nyam en fait tun nyam nyam di nyam di pa am ba Di tun go ba do ko yamba nyam pa ba wo tun pa pa ba wo bu ni pa cha tun ni ngam pa pa pa ma mi tun ni ba shi da tun di yamba ya ya pre tun na bo pa ko ba ko ngam go wo ni ko ya wuto ba wuto sen wala yo wali nyam wa tun tun ni sabab nyam fu ba, tiền tiyan ba, wo bere kati pun dong ke tuna tiyan paa tun nambo paa tôi à, paa ko lanke tun ba không dong wo tuwa bere yam ba paa hong kama nambo paa sun baa paa ya shida ini nga kumi fu cô, yeti napoko cô, wa wa không yika Wala, mdatam ya. Mm ne fo sɩgd tũgo tɔ manega sɩgn koɛɛga fãa mi sɩgn kĩngogo tɩ tɩ tũrano d bo mim kẽ sɩgn woto n maneg wa yi woto tɩ n dat n mam ok yã woto wa yaa tɩ tɩ wa n tog yẽm sũn koɛɛga tog n saame ayena bata loogre zĩndi yãmb ba babil yãmb dat loogre zĩndi woto zĩndi woto nana wa bo nobogo wa tɩ Aw, oh, nang pukuha ni. Aw. Eh, ya para dek. Eh. Wala man data biya. Ni da fomi kin bu. Suru mu mu. Mamin kan jet putu mun suka fama. Kin soma. To kete. Ti ba biu kin. Ka ka mi we. Ờ, ka mi ye. Ye. Ka no poco. Ye. Kin soma, kin soma. Woo! Yam nembi. Bodo ko wado. Ni ni ne ninga yaa yãmb tagsdb wãna yãmb yet mam digim bas Ya sẽn ya futu meng la woto dɛ yãmb a yãt mam yãta menga pa nyam ne yãmb dɛ yãmb pa yãmam yãt meng la yãmb zika wa yãmb yet mam dig pagã n base tun da tun bɔ baga tun yam pati da tun bɔ yam da bɔ baga ko yam bɔ baga da ko kana mu no la fara tam tam sibo ko mo sa mam gom ti ko lek ne da fara ra poko mau to kero waya ge zuku ka tengra fo mi ye bunni ngende ri kwa ni na ra mengya fo zinga mam zinga nim po hoda ge ra ra jo mam no yanga kere fo je. ro ga mam no yanga mam zinga am ko ni da ba nong sup eh, de ya sup la ri ni ne ya so ma ya pa ba ni do su ka ka ba 你不能够比我们我们那我们那那只有十几块钱，不能比人家比不了。你不能够比我们那那把钱丢在那里，哎，谁用啊？你不说吗？难道他不听你的吗？你那媳妇跟你比个什么？你妈，你妈骂你，你妈骂你，你妈骂你，你妈骂你，他妈逼的！那你还能怎样？